Chúng ta bắt đầu đi vào phần một lớn lý thuyết. Phần một lớn nhỏ, chúng ta sẽ đi định nghĩa thế nào là được hướng tâm. Trước khi đi vào định nghĩa thì thầy muốn chúng ta hãy quan tâm tới một thí nghiệm này nhé. Thầy đã chuẩn bị một thí nghiệm cho các em. Ở đây, thầy có một cái dây. Một tay đầu tay thầy cầm và một đầu còn lại thầy gắn với quả bóng tê líp. Chúng ta hãy nhìn đến đây. Xem thí nghiệm của thầy nhé bắt đầu thầy cho quay quả bóng thế này quay đó quay quay thầy cầm ngắn lại một chút nữa cho các em nhé cho dễ nhìn này đó đây quay quay đó quay các em nhìn xem nhìn xem nhìn xem à nhìn xem nhé cái dây này có tác dụng gì cái dây có tác dụng gì là thứ nhất thứ hai khi thầy bỏ tay ra thì điều gì sẽ xảy ra à quả bóng này bay thì mất đúng không ạ bay thì mất thế thì cái dây này có tác dụng làm cho quả bóng chuyển động tròn chuyển động tròn và khi thầy buông cái tay ra thì lập tức quả bóng bay ra khỏi cái quỹ đạo tròn đó đúng không ạ chúng ta nhớ nhá, thứ nhất cái dây có tác dụng cái dây có tác dụng giữ cho quả bóng chuyển động trên một quỹ đạo tròn trên một quỹ đạo tròn và khi thầy bỏ tay cái dây ra quả bóng lập tức bay ra khỏi quỹ đạo đó và ở trong định luật hai Newton ở cái chương trước ta biết rằng là gì ạ à, khi một cái vật chuyển động tròn đều thì có một cái gia tốc luôn hướng vào tâm của quỹ đạo chuyển động đó là gia tốc hướng tâm mà theo định luật hai Newton thì ta biết rằng điều gì ạ à cái lực cái lực thì vector lực thì luôn cùng chiều với vector gia gia tốc đúng không ạ đúng không luôn cùng chiều với vector gia tốc vậy thì vector gia tốc thì hướng vào tâm hướng vào tâm thế thì suy ra cái lực cũng có hướng vào tâm của quỹ đạo chuyển động đó và người ta gọi đó là lực hướng tâm được chưa các em đấy đọc tên có nên kết quả ngay nhé lực hướng tâm tức là lực có chiều hướng vào hướng vào tâm của quỹ quỹ đạo nhé sau khi xong phần 1.1 thí nghiệm chúng ta đi vào một cái kết luận như sau đó là gì lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật một gia tốc hướng tâm người ta gọi là lực hướng tâm ở đây có thể là lực hoặc hợp lực nhớ nhé có thể là lực hoặc hợp lực và tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều khi vật chuyển động tròn đều thì vector gia tốc thành phần có một thằng đó là luôn hướng vào tâm của quỹ đạo chuyển động thì cái lực đó được gây ra cái điều kiện đó thì đó gọi là lực hướng hướng tâm được chưa các em đó nhớ nhá và ta biết rằng ở chương trước thì gia tốc hướng tâm a hướng tâm thì bằng gì ạ v bình chia cho r đúng không ạ cái đó để chúng ta sẽ lát ta sẽ nói nhá từ đây chúng ta có một công thức công thức đó là gì lực hướng tâm theo chuyển hai newton thì sẽ bằng m nhân với gia tốc a hướng tâm và ta biết rằng gia tốc A hướng tâm thì trong trường tròn đều bằng V bình chia R hay nhân ra ta được